chào mọi người cảm ơn mọi người ủng hộ mình ở video trước video trước á, thì động hàng ở video trước mình bán cũng gần hết rồi chỉ còn khoảng à, 1 phần 10 thôi thì à, bây giờ mình soạn tiếp hai đợt hai hai đợt hai thì à, cũng còn khá là nhiều đây bàn vịt mini bàn vịt IDT 13 mày mai khoán đẹp 11 khoan cỏ than à đây đợt hai này thì có thêm XPH07 à, nữa nhá XPH07 khoan ba chức năng đây cửa vòng còn hai con bô rong mới lấy thêm một con con anh được một ngàn nấu tớn nha XPH07 giờ mình nói giá sơ qua luôn cho mọi người uh, nghe này bây giờ bên mình á pin sạc thì có hai lựa chọn một á pin sạc adapter giá bảy trăm rưỡi ngàn pin sạc riêng giá một triệu à, tư <clears throat> tất cả ở đây đều là máy 18V hết nha đó giá pin sạc mọi người à, lựa chọn hai gói pin sạc rồi con với cái giá máy sẽ thay ra tổng tiền giá máy này vịt mini con này không chở than nha này tất cả ở đấy đều bị khoan thế này cái này mới đã nhỏ với chết trước rồi mới đã thay thiết bị hết thôi. đây <coughs> con này thân máy một triệu rưỡi với mini con này có chiến lược này xíu nữa mình sẽ test thì các chức năng cho mọi người xem con này có một chế độ như ờ, máy xi bó như xe xi bó máy nước XDT 13 cái DVD 13 này bỏ đi cũng một triệu rưỡi nhá mai Máy mai thì body của nó là hai triệu rưỡi Đây Mọi người cứ combo ờ, với giá phí sạc thì sẽ ra tiền Mọi người tùy chọn phí sạc Này Khoan không chổi than Chỉ còn hai con À khoan có chổi than chỉ còn hai con Tất cả 18 vốn nhá dao này mới bán 900 thân máy 900 thân máy à con màu trắng á con màu trắng thì mình bán 800 thân máy nha 900 <clears throat> tất cả ở đây là máy vi khoán hết cho mọi người này XPH07 XPH07 á thì những con mà bị khoán á nhà bị khoán này bị bị khoan hoặc bị sơn màu như thế này thì mình sẽ bán với giá 2 triệu còn những con đẹp không có khoan mình sẽ bán giá 2 triệu 1 đây thân máy không nha mai <coughs> này khoan mini khoan mini này thì à, trước có rất là nhiều ý kiến vì vì sao nó thật sự nó nhỏ nhưng nó quá là mạnh đấy nhiều người nói với mình là con này à, nhỏ mà sao nó mạnh thì mình cũng không biết nhưng mà chắc là một motor không trổi than thì nó vậy thôi nhưng mà con này đợt nay mình sẽ có giảm giá vì hàng con này á đợt nay về nhiều bán rất là chạy bán rất là chạy mà về nhiều nữa <clears throat> nên mình sẽ giảm giá con này body có một triệu tư giờ trước mình bán một triệu rưỡi nha đây à xb bài á nếu như ai muốn lấy thêm à, kỳ bộ tay cầm này này đây để thêm cái bộ tay cầm này á đây hai bộ này thêm cái tay cầm này á thì thêm ba trăm ngàn nhá cái tay cầm này ở trong chị hàng là bán tới 600 ngàn rồi bây giờ mình bán cái tay cầm này 300 ngàn nếu như ai muốn thêm cái tay cầm đây còn ai được 1 ngàn tơn không chở than có chỉnh 3 cấp chỉnh được con này thì vẫn giá cũ 4 triệu rưỡi cửa vong cứ vong ở đấy ờ, mới về thêm hai con con này á, thì mình bán một triệu hai này con này nó bị gãy nó bị nứt một xíu ở đây đây này đây nói chung nó không ảnh hưởng tới hoạt động của máy nứt xíu thì mới bán 4 triệu đó đúng vong đây hàng về đợt hai có từng này đây bây giờ mình sẽ test thử một số máy cho mọi người xem <clears throat> mình tẩy con cơ vong được đấy à à không con này đi con này thì thật sự mình không thể tải được nó vì à, ở đấy mình có được à, xe tải để tải thì chỉ à, sơ qua mọi người thêm xem thế này bấm lên thì nó sẽ giặt cái tay rất là mạnh này nó có quá cấp chiến lược rồi đấy không một giây để tắt đèn hoặc nhận giữ một giây để bật đèn đây con này body bốn triệu rưỡi nha đợt trước con này bán rất là chạy hai mươi mấy con nó con có một con một đây để cứ vong thử cho mọi người xem vòng này á để chuyên cho những người à, cắt à, ống ống như à, cứu hỏa này chữa cháy này hoặc là điện nước này như thế này con vâng, xe tính nha đây giờ mình tải con XPH07 cho mọi người xem XPH07 này á có 21 cấp bàn vít bàn vít này khóa này búa này mình khoái nhất là con XPH07 này chế độ búa chế độ búa của nó mạnh kinh khủng mình phải dùng một tưa kinh khủng để mình thử chế độ búa cho mọi người xem này đâu kẹp auto lock nha đây. tài của nó này câm như thế này này được chưa bê tống nha này mọi người xem thấy này đập chỗ này rất là mạnh này vắng kia bê tông lên luôn bể thấy không quán có cả phần bê tông đá xanh đá xanh nó, nó đấy rồi này đây con XPH07 này mua rất là đáng tiền nha mọi người con này mua không có phí tiền đâu rất là thích con này con này nó rách rất là mạnh cho nên người ta mới có cái tay cầm cho nó dài như thế này quẹt gỗ cho mọi người thấy này chế độ khoan nhưng mình đã giải thích với mọi người á <clears throat> cái gỗ mà bị kẹp ở giữa cái ngang bê tố này này nó rất là cứng túy đấy là gỗ mềm nhưng mà kẹp ở ngang bê tố này thì nó siết ra rất là cứng mình sẽ thử ở giữa cái ngang bê tố này cho mọi người xem để cái tay cấp vô cái này con tua nháy nên nó hoàn toàn không bị sơ con này thì mình nói con này á là mạnh nhất của đời à, không đời khoan không chổi than Makita 18V đời mới con này là mạnh nhất không có con nào mạnh hơn con này hết á mày khóa đó vậy này này mấy xe khoan ở đây đây cho nó vào hệ kim vị tương này một hai hai giây đúng hai giây vịt nó dai quá vịt tàn phân này một một hai chưa tới hai giây những con nguyên vàng như thế này á à không con nó bị khoán đây này đây này mình đã thay thì thay đồ hết rồi cũng là thay đồ chính không à những con bị khoán thế này mình sẽ bán 2 triệu còn những con nào đẹp không khoan không bị sơn màu mình sẽ bán à, hai trường hợp <coughs> đây sóng phần của con này tại con này có rất là nhiều thứ để mà té <coughs> rất là mạnh khoan mini máy mai khoan có than bịch mini dây đen 13 ở đây chỉ có một mình con này là có chỗ than thôi này <clears throat> con tất cả là không chỗ than hết chứ bây giờ mình sẽ test cái con có chỗ than này đâu kẹp của nó đâu 13 nha đây rất là mảnh nha mọi người 21 cấp uh, trượt bật vít đây đây quất vô gỗ 8 phần cho mọi người xem thôi ôi bể gọ đây ở giữa đây to rất là cứng <coughs> rất là nhanh đủ nó chạy quá luôn này thử khoán tương cho mọi người xem này tương đó nhá đừng khoán bê tông nha mình ở đấy mình có tương chỉ có khoán bê tông thử thôi nó không có bổ nha mọi người nhưng mà mình cứ khoan thử cho mọi người xem đó cái này khoan tương là phạt cũng được con này mình bán thân máy 900 ngàn <coughs> rồi khoan mini khoan mini không trổi than cái này này bất kỳ một con khóa nào á, cũng có một độ rác nhẹ tương đối đó không có con nào chuẩn hết á vì những dòng máy này rất là mạnh rác <coughs> nhẹ này á tương đối này á là được người ta cho phép nên các bạn đừng có quan tâm với về vấn này về vấn đề này khi mình à, cho bạn xem mùi khóa ở đây này nó vẫn đông tâm là được này thấy không chỗ này nó vẫn đông tâm vận ông tóm là ok không <coughs> có vấn đề Thấy không? Nó quất một rồi à? tua nhanh nên bị sửa cổ những con này rất là mạnh <clears throat> không hiểu sao người ta sản xuất cái con mini này chắc có lẽ để cho những người à, làm trên cao thích gọn nhẹ nó rất là nhẹ và <clears throat> mạnh rồi đây thích vịt tám phấn mới sẽ thích thử vịt tám phấn cho mọi người xem này giữa tô này thấy không mày không tưởng à, nhỏ mà mày <coughs> đây mọi người để ý, mình tải ra khoán tương cho mọi người xem mình ngọt tương mình khoán bê tông con này xa việc nghề ở nhà thì ok mà đi công ty nữa làm trên cao cũng được rất là ngon cái này á cái này mọi người biết vì sao mình khoan bê tông là ngọt phải không còn này là hiện tại mình đang tẹt với cái mùi ờ, mùi khoan hợp kim mùi khoan hợp tím kim này á chuyên để khoan gạch máy hoặc là những cái gì cứng <clears throat> nhưng mà cái này thì mình không khuyên là khoan với vào bê tông nó sẽ mẻ cái phần hợp kim ở trước nhưng mà mình khuyên là mọi người sai đầu kính á nên sai cái mũi hợp kim này thì à, mũi nang người ta gọi là mũi magic thì à, nó sẽ nhẹ tải cho máy rất là nhiều đây một con này đủ size gia đình thoải mái Nha. đây <coughs> một con vịt mini này con này có chỉnh nhanh chậm nhanh chậm này nút này nút uh, à, bật tắt đây này nếu như nhận được đâu á sẽ bật tắt đây nhấn chậm thì sẽ chuyển tốc độ à, nhấn một cái sẽ chuyển tốc độ đây đây nó có mình khi này mình nói mọi người chế độ như uh, một chiếc xe xi bó ở đây đây đâu rồi đây mọi người nghe tiếng chạy của nó rất là chậm đúng không <coughs> có tài nó sẽ tự động tăng tốc này mở ra thì nó chạy hết tốc rồi nhưng mở vậy này mở ra nó chạy thì tốc được nhưng chạy vào á nó chạy rất là chậm khi nắp có tải nó sẽ tự động uh, ơi này cái này mới gọi dưới xe Cibor chỉ đây chế độ A1 của máy guitar mọi người có thể search máy guitar nó có hai công nghệ một công nghệ A1 một công nghệ T1 này A1 này nó từ kéo dài nó từ nó từ tăng tốc này tất cả men đều bấm kia không phải mình bấm điều tóc đâu nha tất cả men đều bấm là hệ công tác từ công tác nha chế độ này có trong con uh, à, bần vịt đời mới 170 170 giờ không phải là mới nữa rồi bây giờ có 171 ra mới hơn nữa rồi <clears throat> này phải gỗ cho mới nghe xem ha gỗ thì để chế độ khác chế độ nháy đây mày nó quất tướng cả cái đính rồi hai cái mắt này tất cả những con này đều tôi nhánh hết nên nó không bị sửa sửa cổ <clears throat> này thử khoán tương cho mọi người xem cả những con này chỉ cần tất cả những con này chỉ cần à, một con là đủ size cho gia đình hoặc size à, cho mọi nhu cầu của mình nhưng vấn đề ở đấy á, là mọi người phải mua đủ bộ option đầu nghề của nó này này này hoặc mũi đa năng mũi ba gig đây mọi người nên mua đủ bộ đầu nghề của nó thì một con máy mọi người có thể sai được rất là nhiều được đấy XTT13 con này chuyên dùng cho gỗ với bàn tôn đều rất là được con này không có chỉnh được nhưng nó rất là mạnh nó có thể gọi là mạnh khoảng à, gấp rưỡi con à, vịt mini mọi người mới thấy mình tải con vịt mini rất là mạnh con này mạnh gấp rưỡi con vịt mini này hỏi phải cầm phạt một để miếng khoan tương nó ra rồi cho mọi người xem đó nếu đụng tương thì nó sẽ xuống rất là ngọt nhưng mà đụng kia đã mà đã xanh á thì chịu rồi ở đấy mình cũng có nói như thế này này ở ờ <clears throat> như mọi người nếu như ai mà biết á thì à, tất cả máy mì về Việt Nam qua hàng đường xe tay á đều là dùng theo cái chuẩn là đầu vịt ngắn đuôi vịt ngắn như thế này đôi vịt ngắn như thế này thì không thông dùng ở châu Á <clears throat> đây nên về Việt Nam mình rất là khó sai nhưng mà tất cả máy ở đây đầu vịt như thế này đầu vịt như thế này mình đã đưa cho thợ làm lại đầu vịt để sử dụng à, đầu dai như thế này đây đầu dài dài hơn một khúc mọi người rất là thích size mày mì những cái này rất là tiện mình đã đưa thợ ra này cái đầu này rồi đầu này đây mọi người hỏi vì sao máy mình mày mì mà dắt được đầu dai rất là cứng đây trong khi mày mì của người ta không thể dắt được đầu dai vì mình đã làm lại cái đầu ở trong này thép ở trong đấy là thép uh, à, rất là cứng mình phải đưa đi tờ đó, thờ mà có uh, phải nói gì ta công nghệ cao máy móc đa hoang người ta mới làm được vấn đề này à không phải ai cũng có thể làm được đâu <coughs> ở đấy á mình khuyên mọi người như thế này ở đấy mình có bán thân máy thân máy thân máy ở đấy á là mình bán cho những người mà đã có sẵn pin sạc ở nhà mọi người muốn mua thêm một con hai con dùng chung pin sạc thì mọi người hãy mua còn nếu như mọi người mà muốn mua về từ Lam bình á, thì mình khuyên là không nên không nên ở đấy á đợt trước có tới bốn năm người lần <coughs> người ta về Lam bình không được đổ do máy mình hư ví dụ như chính xác có con máy này mình đã bán đi Bình Dương trả đi trả về trả đi trả về người ta nói là do máy hư mình khẳng định máy của em là tẹt rất là kỳ không bao giờ có vấn đề hư hỏng ở đây máy em gửi đi đặt lại rất là kỳ nhưng mình đã nói á hàng của mình cho phép đổi trả có bảo hành 3 tháng nên mình sẽ nhận lại của khách về ở đây mình có quay video tải ra cho khách thấy máy chạy rất là ok thì người ta không trả lời gì nữa <laughs> thôi nói chung là vì mình có sẵn sàng nhận trả hoặc đổi cho khách nên vấn đề này mình cũng không có trách gì hết á coi như là vì anh khách đó anh cũng rất là thoải mái anh trả lại anh cũng là chuyện nhà nha anh cũng kêu là uh, anh uh, chịu ship thế này thế kia mà mình thì cũng thoải mái à nên mọi người cứ yên tâm mua hàng ở chỗ mình có bảo hành đàng hoàng thích mình cho đổi trả đổi trả nếu như lâu quá thì mình sẽ tính uh, phí hormone còn mới mới nhận hàng xong mà cảm thấy hơi ít đổi trả thì mọi người phải chịu tiền ship vậy thôi rồi mọi người muốn mua hàng á, thì liên hệ với mình 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng nhá Cảm ơn mọi người rất là nhiều Thôi này quên nha thôi này quên thôi này mình quên mình đã giới thiệu kết thúc video rồi để mà mình à, chưa tẻ được con máy mai cho <clears throat> mình tẻ tướng con máy mai đây tẻ tướng con máy mai cho mọi người xem tất cả mọi người gọi con này là máy mai đây một số người thì gọi là máy cắt thì đúng rồi người ta để rồi ờ, cắt vào thì người ta cắt được để rồi mai vào thì mai đúng của nó máy mai nha bây giờ á mới sẽ đá này đá máy mềm của máy guitar này nó rất là dai đúng không nhưng mà mình sẽ để như thế này để mình cắt sắt cho mọi người xem cái độ khỏe của máy con này máy không chổi than này body mình bán hai triệu rưỡi này đường mày mày mai á mình sai rất là kỳ không có sai ẩu như hồi này đâu mọi người biết vì sao mình giảm sai ẩu như hồi này không mai rất là nhanh cắt rất là ẩu vì cái đá này đã mày mềm nó rất là an toàn nếu mình mới giảm ra như vậy mình khuyên mọi người sai máy pin lấy sai à, đá này nhá rồi bây giờ thì thật sự cảm ơn kết thúc video cảm ơn mọi người nhiều phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này đây đây là cơ xích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 đó thấy không rồi con những cái tí tí mà tí rơi như thế này này một cái tí rơi như thế này mình sẽ bán với giá 28 ngàn nha mọi người đây tí rơi là 28 ngàn rồi cảm ơn mọi người à, theo dõi à, video của mình